Bà con ơi ra đây mà xem Đám cưới chúng tôi đông quá trời Bên đàn trai và bên đàn gái Ôi thiệt xa quá xa đông vui Bà con ơi ra đây mà xem Đám cưới chúng tôi rất tân bừng Đây cô dâu còn kia chú rể Hai họ cùng chúc mừng bạc ơi bạc my skin con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tân bừng, bên đàn trai và bên đàn gái ôi thiệt là quá xa đông vui